Chào các anh chị đến kênh Phúc To Be Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái kho cho thuê có diện tích là ngang 17 sâu 70 điện 3 pha nước máy đầy đủ và đây là khúc ờ, đường TX38 ngay trường học ờ, Đỗ Quyên từ ờ, vị trí hàng giáp chúng ta vào khoảng 50m là tới kho đường 6m xe tải vào ok hiện được chủ cho thuê với giá là 60 triệu một tháng đây là đường ờ, TX38 đứng đây thì chúng ta nhìn thấy cửa màu xanh xanh là vị trí của ờ, cổng kho nha quý anh chị vào khoảng 4-50 mét là tới kho đường rất là to rất là rộng nha quý anh chị kho thì có diện tích là 17 x 70 có sẵn điện ba pha nước máy đầy đủ được chủ cho thuê với giá là 60 triệu một tháng nếu quý anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình Thank you.